Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Villa Cô Giang phường 9, diện tích 161m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, kết cấu. Một hầm một trệt một lầu, 7 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh lớn thiết bị cao cấp, một sảnh lớn, cách Hồ Xuân Hương 4 km, gần chợ, trường học, ủy ban nhân dân, trạm y tế. Giá 18,4 tỷ đồng. Nhà Phạm Hồng Thái phường 10, diện tích 202m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, kết cấu, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, sân vườn rộng, đẹp. Cách Hồ Xuân Hương 920m, gần trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, ga Đà Lạt, gần chợ, trường học, tiện ích đầy đủ, an ninh cao, hàng xóm thân thiện, giá 12 tỷ đồng. Biệt thự hai mặt tiền do An phường 4, diện tích 300m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô, kết cấu một hầm một trệt, 11 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, sân trước rộng, hiện tại tầng hầm đang có 4 căn hộ nhỏ cho thuê, giá 15,5 tỷ đồng. Nhà đường 3 tháng 4, diện tích 70m2, mua bán vi bằng có giấy xác nhận nhà ở, hướng Nam, đường xe máy 2,5m, kết cấu. Một trệt, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, nằm trong khu dân cư yên tĩnh, cánh hồ Xuân Hương 1 km, giá 2,2 tỷ đồng.